Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Tô Vĩnh Diện, diện tích 330m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, gần chợ, trường học, giá 14,85 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Gia Lâm, Lâm Hà, diện tích 1.218m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường nhựa ô tô, nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Địa thế bằng phẳng, thích hợp đầu tư, giá 1,95 tỷ đồng. bốn lô đất Xuân Thọ, diện tích 604 đến 616 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng tây bắc, đường nhựa ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 14 km. View cao, thích hợp kinh doanh nghỉ dưỡng, giá 3,35 tỷ đồng mỗi lô. Đất Tà Nung, diện tích 4.656m2, thực tế hơn 8 xào, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường ô tô. Cách đường nhựa 2 km, cách trung tâm Đà Lạt 15 km, trên đất đang trồng cà phê, giá 8 tỷ đồng. Đất mặt tiền Hai Bà Trưng phường 6, diện tích 70,4m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa hai làn xe, đất có sẵn nhà để kinh doanh,